Xin chào! Bạn có biết rằng môi trường sống và việc nuôi dạy của cha mẹ ảnh hưởng vô cùng lớn đến tư duy, sở thích, tính cách và mối quan hệ của bạn không? Những hành vi và lời nói tiêu cực của cha mẹ khi bạn còn nhỏ có tác động đến sức khỏe tinh thần cũng như cách bạn nhìn nhận với các mối quan hệ khi đã lớn. Nếu bạn là cha mẹ đang tìm hiểu về cách thức giao tiếp với con thì sau đây là 5 điều cha mẹ cần tránh trong giao tiếp để không làm tổn thương con. Thứ nhất, im đi, có gì mà phải khóc. Có thế mà cũng phải buồn. Các bạn đã từng cảm thấy buồn nhưng bị cha mẹ phủ nhận cảm giác và cảm xúc của mình chưa? Cha mẹ coi điều đó là không có gì. Quả thật vấn đề không quá lớn, nhưng cảm xúc lại rất quan trọng. Vì khi phủ nhận cảm xúc khiến đứa trẻ nghĩ rằng cảm xúc của bản thân là vô lý và cảm xúc đó không nên bộc lộ ra. Dần dần, đứa trẻ lớn lên luôn phải dồn nén cảm xúc và không dám thể hiện cảm xúc thật của bản thân, luôn tỏ ra là mình ổn, nhưng thật sự bên trong chất chứa đầy những đau khổ đến khi bản thân không chịu được sẽ dần dẫn đến những hành vi dại dột. Bạn nên nhớ tất cả các cảm xúc đều quan trọng và nó xứng đáng được thể hiện một cách lành mạnh. Thứ hai, sao còn hư quá vậy? Mất dạy, hốt, láo. Đã bao giờ bạn bị nói như vậy chưa? Đó là những câu cha mẹ nói khi tức giận nó khiến đứa trẻ bị tổn thương đến tâm lý đứa trẻ có thể bắt đầu tin rằng chúng không xứng đáng hư hỏng hoặc có vấn đề gì đứa trẻ giống như một trang giấy trắng rất dễ bị tổn thương với những lời nói dán nhãn vậy nên cha mẹ hãy tránh sử dụng khi đang tức giận thay vào đó hãy học cách lắng nghe trẻ bằng các câu nói Hãy kể cho mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra. Hay bố đang lắng nghe con đây. Hoặc mình cùng nhau ngồi nói chuyện con nhé. Đó là cách tốt nhất để khuyến khích những buổi trò chuyện lành mạnh và thấu hiểu nhau giữa bố mẹ và con cái. Thứ ba, con còn bé không phải làm. Hay con không phải làm lo học giỏi là được. Nhiều bố mẹ bao bọc con quá mức. Điều đó có thể tác động xấu đến sự phát triển của con. Bố mẹ đã vô tình cướp đi cơ hội khám phá thế giới và trải nghiệm những điều mới mẻ. Đứa trẻ trở nên thiếu kỹ năng và hiểu biết xã hội. Con cái sẽ trở nên phụ thuộc. Tình yêu dành cho con không phải là kiểm soát và sở hữu. Bạn để cho con có cơ hội làm sai để được lớn lên và trưởng thành thứ tư bố mẹ vất vả nuôi con thì con phải biết vâng lời nhiều bậc cha mẹ đã lấy sự hy sinh của bản thân mình dành cho con cái ra để ép buộc đứa trẻ phải làm theo ý mình muốn đầu tiên đó có thể là những việc nhỏ như việc nhà, nhưng dần đến những quyết định chọn trường, đến công việc, ngay cả đến người yêu, vợ chồng của con mình. Vì nếu không làm theo ý của bố mẹ, thì đứa trẻ luôn có cảm giác tội lỗi là mình đang mắc nợ cha mẹ. Những quyết định dựa trên kỳ vọng của gia đình, thay vì đó là những mong muốn và nhu cầu của bản thân. Nó giống như sợi xích vô hình trói buộc cuộc đời của đứa trẻ. Đừng để tình yêu thành sự ràng buộc và cướp đi cuộc đời của đứa trẻ. Thứ năm, xem con nhà người ta kìa. Nhìn anh mà học tập, bạn có bao giờ bị cha mẹ so sánh với anh chị hay họ hàng hoặc những người bạn của bản thân không? Cha mẹ luôn so sánh trẻ với người khác sẽ làm ảnh hưởng đến lòng tự trọng của đứa trẻ, khiến đứa trẻ luôn phải ganh đua hoặc trở nên tự ti, đôi khi kiệt sức và bất cần. Mặc dù cha mẹ dùng cách so sánh để giúp đứa trẻ nỗ lực, nhưng đó không phải là một giải pháp để giúp con. Bố mẹ nào cũng mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con. Tuy nhiên, đôi khi bố mẹ không biết rằng những lời nói của mình lại làm tổn thương đến con. Bạn hãy nhớ, mọi vấn đề đều có thể được giải quyết bằng trò chuyện chân thành. Bạn đã từng nghe những câu nói nào ở trên rồi? Nó ảnh hưởng tới bạn ra sao? Hãy cho chúng mình biết trong phần bình luận bên dưới nhé. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên chia sẻ với những người cũng đang cần nội dung này. Cảm ơn các bạn đã ở đây. Giúp chúng mình lan tỏa sứ mệnh trao đi nhiều giá trị đến với nhiều người hơn nữa. Chúc bạn một ngày tốt lành. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.